Chào các bạn, ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang phối kết hợp với Liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài và Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Xá cụ thể là mô hình của nhà em Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Đỉnh Dương à, xã Trường Xá huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh để làm một mô hình chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2020 à, đây là một mảnh ruộng với diện tích là 4 xào 7 thước và Ờ, mô hình của bạn ờ, Nguyễn Thị Ngọc này thì đã chia đôi ờ, cái cái diện tích này ra một nửa là dùng phân xịt Tân Phát Bắc Giang và một nửa là dùng phân bón thông thường một xào ở đây chúng ta sẽ ứng dụng là 3 cân đạm và 5 cân silic Tân Phát trên một xào này đấy đây là quy trình bón thúc lần một và sau đây thì à. chúng tôi sẽ đắp số phân và rắc và rắc uh, lần một Vâng thưa các bạn là sau khi mà cắt túi phân ra thì phân có màu như thế này các bạn này. Đây. Phân có ba màu. Đấy, rất đẹp. Như thế này. Thấy sao? Đây các bạn nhé. Mặt trước của túi phân thì như thế này. Và mặt sau là phần hướng dẫn quy trình chăm sóc lúa các bạn này. Cũng như là cây cây trồng. Đấy. Và sau đây thì bạn gặp bạn rắc à, phân để thể nhìn thấy kết quả trong đợt bón thúc lần 2 để tiếp tục theo dõi và ủng hộ cũng như cập nhật thêm những thông tin và về quy trình chăm sóc hướng dẫn chăm sóc cây trồng thì các bạn đừng quên theo dõi kênh youtube phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang và fanpage của công ty là phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang sau khi mà ờ, rắc 5 cân Silic ờ, trong một xào 360 mét vuông rồi thì sau đây chúng tôi hướng dẫn là quy trình bón thêm đạm và với cái lúa xuân à, này thì chúng ta ở đây công thức của chúng tôi đưa ra là ba cân đạm trong một sào lúa ờ, trên xuân này và sau đây thì bà Ngọc thực hiện cho tác ba cân đạm trên một sào lúa này vâng thưa các bạn là cây lúa muốn chống đổ ngã tốt thì chúng ta phải tăng cường silic cho nó và khi mà có vân silic thì cây lúa sẽ cái tỷ lệ để nhánh của nó tốt và cây lúa nó cứng chắc nó chống đổ ngã tốt cũng như là khi mà có di tích thì cái lá lúa nó dày hơn lá lúa dày hơn cứng hơn và nó thẳng đứng sdựng thẳng như thế này thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào tận gốc thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ sâu bệnh ở trên lúa cũng như là cái lá lúa dùng phân di tích thì sau đây nó sau khi mà bón phân di tích thì màu xanh của nó là màu xanh nõn chuối chứ nó không xanh đen như là ta dùng NPK hoặc là dùng à, đạm đơn kali thì Ờ, cái với cái lá lúa mà đứng dựng là dày và mình sờ vào cái lá lúa này nó sắc và mình khi mà mình động vào nó có thể là nó cứ đứt tay như vậy thì nó sẽ hạn chế những cái sâu bệnh trên lá lúa rất nhiều ví dụ hạn chế những cái sâu đốm lá những cái sâu cuốn lá này những cái đốm sọc vi khuẩn này rồi những cái uh, dày lâu và một số những cái uh, bệnh hại khác thì khi mà cây lúa cứng chắc thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ sâu bệnh rất là tốt và khi mà dùng phân xinic thì à, nó sẽ giúp cho cây lúa chịu rét tốt hơn cũng như là chịu hạn tốt hơn và với cái thời tiết năm 2020 này thì có nhiều cái rất là thời tiết bất thuận như là 30 Tết thì mưa đá mùng 1 thì à, có nhiều những cái mưa gió à, mưa to gió lớn như vậy thì à, cũng báo hiệu cho là thời tiết năm nay là bất thuận chính vì vậy mà chúng ta nên sử dụng phân bón Sinic để giúp cho cây lúa tăng khả năng kháng bệnh tăng sức đề kháng kháng bệnh kháng bệnh tật tốt và đồng thời là chịu được cái rét, chịu hạn tốt hơn. Vâng, à, thưa bà Nguyễn Thị Thanh Tân, xin bà hãy cho chúng tôi biết là vai trò và tác dụng của cái phân bón silic trong cái việc là thâm canh cây lúa như thế nào ạ? Vâng, à, thưa các bạn là theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, trường Đại học Nông nghiệp Cần Thơ nói rằng cây lúa rất cần đạm nhưng nó cần lượng silic gấp 4 lần so với lượng đạm để làm gì? Bởi cây lúa là một cây thân thảo, không phải thân gỗ mà đỡ trên thân của nó là vài trăm hạt trên một bông mà muốn đứng vững được thì phải có các tế bào liên kết chặt chẽ với nhau để tạo lên những cái cellulo và muốn có được những cái tế bào uh, cấu kết cấu chặt chẽ như vậy thì phải có thành phần silic mà silic thì vốn dĩ ở trong đất có rất nhiều nhưng cây hấp thu không nhiều bởi vì muốn hấp thụ được thì cái silic này phải được hoạt hóa để cây lúa hấp thu dễ dàng hơn thì phân silic à, tân phát của chúng tôi đã được hoạt hóa thành oxit silic là tức là silic hữu hiệu để cho cây lúa hấp thu dễ dàng và vận chuyển thức ăn cũng như là nuôi cây lúa tốt hơn Thưa các bạn là sạo thứ nhất thì đã bón được 5 cân silic và 3, và 3 cân đạm rồi thì sau đây là tiếp tục bón 3 cân đạm và 5 cân silic sang sào thứ hai. Ngày hôm nay tôi tập làm nông dân các bạn ạ. Vâng thưa bà Ngọc, bà có thể giới thiệu với mình đi ạ Tôi là Nguyễn Thị Ngọc, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đỉnh Dương à, Tôi à, à, xã, xã Trường Xá, tôi huyện. huyện Nương Tài, tỉnh Bắc Ninh Số điện thoại của tôi là à, 036 291 01113 Tôi à, sử dụng phân Xinic này để làm điểm để cho tất cả các chị em phụ nữ à, trong toàn xã cũng như huyện này rất là có hiệu quả đấy. Vâng. Thưa các bạn và mô hình này chúng tôi sẽ theo sát từ đầu vụ cho đến à, khi làm được thu hoạch thì chúng tôi sẽ phối kết hợp cùng với Liên hiệp Phụ nữ huyện Lương Tài để làm một à, buổi hội thảo đầu bờ trên toàn huyện cho chị em phụ nữ học tập làm theo và à, mô hình này chúng tôi xin nhắc lại là mô hình có đối chứng một nửa là hai sào ba thước là để lại là bón phân thông thường vào hai xào bốn thước thì bón bằng phân silic tân bắc bắc giang và ngày hôm nay thì chúng tôi à, hướng dẫn quy trình chăm sóc à, như vừa rồi và sau đây thì một tháng nữa chúng tôi đến kỳ bón thúc lần 2 thì chúng tôi sẽ trở lại đây để hướng dẫn à, mô hình chăm sóc theo đúng à, cái quy trình hướng dẫn chăm sóc của chúng tôi vâng đây là quy trình chăm sóc phân bón Silic Tân Thất Bắc Giang theo ờ, lần thứ một của lúa chiêm năm 2020 và để tiếp tục theo dõi cái quy trình chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2020 của bón thúc lần 2 thì mời các bạn chúng ta hãy nhanh tay đăng ký kênh uh, phân bón ờ, Silic Tân Phát trên trang YouTube, YouTube